Tại sao trong nhà thờ tượng Đức Mẹ đặt bên trái, còn Thánh Du Xe bên phải? Khi bước vào các nhà thờ công giáo, chúng ta thường thấy tượng Đức Mẹ đặt bên trái bàn thờ và tượng Thánh Du Xe ở bên phải. Sự bố trí này không phải do ngẫu nhiên. Đúng là không có những quy tắc cụ thể về việc bài trí các tượng ảnh. Hướng dẫn chung của lễ điển Roma chỉ nói rằng cần chú ý không để quá nhiều tượng ảnh và phải sắp xếp theo trật tự hợp lý để không làm giáo dân sao lãng khi tham dự phụng vụ. Thường chỉ nên dùng một ảnh tượng cho một vị thánh. Trong quá khứ, có tập tục đặt tượng thánh bảo trợ của giáo sứ ở giữa nhà thờ, phía trên nhà tạm nhưng truyền thống đó đã bị bỏ đi bởi trung tâm nhà thờ là vị trí của thánh giá. Về việc đặt tượng Đức Mẹ bên trái nhà thờ là do Đức Mẹ ở bên tay phải Chúa, Cách bài trí này là theo truyền thống do Thái, Hoàng Thái Hậu luôn ngồi bên tay phải của vua. Như trong sách các vua đã viết, Bathsheba đến gặp vua Salomon để nói giúp cho Adoniazer. Nhà vua đứng lên để gặp bà cúi chào bà, rồi ngồi lên ngay. Một chiếc ghế được đưa lên, để mẹ nhà vua ngồi bên phải ngài. Đức giáo hoàng Pio X đã xác nhận truyền thống này trong tông thư Edium Illum Laetissimum, khi tuyên bố Đức mẹ ngồi bên phải con của mẹ. Một cách giải thích khác là cánh bên trái của nhà thờ được xem là cánh phúc âm và Đức mẹ được xem là y và mới. Có vai trò then chốt trong lịch sử cứu độ. Trong các giáo hội Đông Phương, tượng Đức Mẹ cũng được đặt bên trái gian giữa, ngăn giữa cung thánh và phần còn lại của nhà thờ. Một nhà bình luận đã giải thích rằng mẹ Thiên Chúa Bồng Chúa Kitô Hài Nhi và là hiện thân của khởi đầu ơn cứu độ cho chúng ta. Còn tượng Thánh Du Xe đặt ở bên phải là vì tượng Đức Mẹ luôn được ưu tiên đặt ở bên trái. Và cũng nhiều lúc các nhà thờ đặt tượng ảnh khác thay vì Thánh Du Xe. Nhưng nếu tượng Thánh Tâm được đặt ở bên trái thì tượng Đức Mẹ được đặt bên phải. Còn một giả thuyết khác là có thời, giáo hội còn truyền thống phân biệt giới tính. Khi phụ nữ và trẻ con ngồi một bên, còn đàn ông ngồi một bên trong nhà thờ. Có lẽ vì thế mà một vài nhà thờ đặt tượng các thánh nam một bên và các thánh nữ một bên. Vì vậy, dù không có quy định nào, nhưng truyền thống đặt tượng Đức Mẹ ở bên trái đã phát triển qua thời gian dựa theo truyền thống kinh thánh và văn hóa.